Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? À? Con xin tri ân công đức của Thầy. À, bà này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Ê, xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng. Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. À, đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu, nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? rèn luyện và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng khỏe mạnh thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng nếu mà anh chàng này không có ý chí không rèn luyện cứ để nguyên cái bản nghiệp của của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo nghe không gầy tỏng gầy tông à, như thế không thay đổi đó thế rồi Bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn rồi hao tốn tiền của mất sức khỏe để được một cái hình tướng thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật, thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi, đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật dễ nhìn hơn thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp nghe không? chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy đấy thế thì thưa đại chúng chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra, tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách, nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên ý, những người có cái thân tướng thế này thì thường có có cái tính như thế này và có cái tính thế này đấy các cụ ngày xưa vẫn nói này nhất lé nhì lùn ví dụ thế nghe không nhất lé nhì lùn thì mình thì mình thống kê mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế họ thường, cũng thường rất là đặc biệt tức là cũng cũng rất là ờ, rất là quái tức là tinh quái cũng rất là gớm không phải là vừa nghe các cụ biết rồi thế còn xem tướng con vật thì à, ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao gọi bò thì phải tai lá mít gọi là tai lá mít đít lồng bàn thì con bò như thế thì rất khỏe nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò cho nên thầy biết các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi cái mông của nó như cái lồng bàn ấy thế là con này khỏe lắm là chọn con đấy đấy à, hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe rồi xem tướng con lợn thì sao Đã, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì <laughs> nó béo hay không nghe không đấy thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa người ta đã thống kê người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng và chúng ta phản ánh cái quá khứ hiện tại là phản ánh quá khứ nhìn vào hiện tại người ta biết được quá khứ mình thế nào biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu trừ những bậc đặc biệt những năm tháng trước tôi xấu đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. nha Thì kính thưa đại chúng, Chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín, nó nhận diện về con người, về tính nết và có thể có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy tu như lúc nãy Phật dạy, ấy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta nghe không? từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn trông đáng rất đáng yêu thế là mình tốt rồi nghe không ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm bây giờ nó tu học phật pháp một thời gian trông nó sáng sáng sủa hẳn ra nghe không đấy ở đây thầy nói thật các phật tử có nhiều sư thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm mà cạo tóc đi xuất ra một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa đấy là tu chuyển tướng nghe không rõ ràng thế thì à, cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng tức là người chồng à, của người phụ nữ đó không được sống thọ hai người ít được đi cùng với nhau chọn chọn cái đường đời đấy để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. nó hết gò má cao. <laughs> ta tu lên. Nghe không? Đấy. Thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Nha. Thì nhất tất nhiên rồi Thầy biết thế này, cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy sát người sát đây là giết đấy làm chết là sao mà sát sát cái người là gần gũi với mình nhất cái người thề thốt trăm năm với mình ấy thì biết rằng cái người này có cái nghiệp cái nghiệp quá khứ của mình hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình những người kề cận với mình những người chia sẻ với mình nghèo những người gắn bó với mình thân thiết mà mình ác hại người ta thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà mà sát chồng cái người chồng là cái người kề cận ăn đời ở kiếp với mình đấy thầy nói đấy là cái duyên và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy ta phải tu tu cái tâm gì từ bi yêu thương đấy cái tâm từ bi yêu thương nhé ta không có những cái tâm ác hại nữa ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều ta thực tập phóng sinh ta thực tập những các cái hành động yêu thương và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé cái người như thế có tướng như thế phải tu cái tâm ấy thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên nó phúc hậu lên là thấy gò má mình không cao nữa nè, nó như vậy đấy thưa đại chúng lúc ấy ta chuyển tướng có thể thế này cái tướng nó chuyển chưa kịp nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà và cái, cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển mình sẽ không còn cái nghiệp sát đấy nữa không nghiệp sát phu nữa nhé đấy thế thì à, thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều bớt những cái tâm ác hại tâm hại người ác hại người nhất là những người gần gũi với mình cộng tác cộng sự với mình mình phải có tâm yêu thương họ nhé và mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp cái nghiệp sát sát phu này nha đấy thì chúc cho bạn à, sớm đạt được cái điều mình ước nguyện